Xin chào tất cả mọi người Thì ở ờ, video ngày hôm nay mình sẽ quay cái video màn hình này để à, cùng chia sẻ với tất cả mọi người về việc à, bản quyền âm thanh ở trên Facebook Đó Thì khi mà chúng ta đăng video livestream hay là chúng ta đăng video hát các thứ hoặc những video mà chúng ta có nhạc á Mặc dù là những cái nhạc đó chúng ta lấy ở những cái trang mà họ cho chúng ta lấy miễn phí không bị bản quyền nhưng khi đăng Facebook thì Facebook vẫn thông báo cho chúng ta là bài à, video của chúng ta có chứa âm thanh bị trùng lập nội dung của người khác vân vân gì đó đó thì cái bản chất của sự việc này nó như thế nào chúng ta cùng tìm hiểu nhé thì đây mình cũng có một cái video họ cũng thông báo cho mình như này có thể là ai đó report mình ha và Facebook nó nó tự quét thấy thì mình nghĩ mọi người không nên lo lắng về vấn đề này nhé nó đơn giản thôi đây này chúng ta cùng xem thử thực tế luôn này đó như video này của mình cũng vậy này họ báo là video của bạn đã được áp dụng một số à, hoặc nhiều biện pháp xử lý do trùng khớp với nội dung đã có bản quyền thì có một số video của mình có bản quyền thật trùng khớp thật nhé một số video là mình, mình lấy nhạc ở những kho nhạc media mà nó không có bản quyền chắc chắn không có bản quyền nhưng Facebook nó vẫn báo đó thì mọi người đừng lo lắng nha đây mình sẽ bấm vào phần xem chi tiết này này cho mọi người cảm thấy như nào này nó sẽ nói là video của mình bị tắt một phần âm thanh và nó nói là áp dụng ở một phần âm thanh bị tắt áp dụng ở 72 lãnh thổ nhá chúng nhắc vào đây này nếu như trong danh sách 72 lãnh thổ này mà có Việt Nam thì tức là ở Việt Nam sẽ bị bị ngắt luôn nha đó đây này thì chúng ta nhìn đây này đó những cái quốc gia họ liệt kê đây này thì video của mình nếu hiển thị ở quốc gia đó người ở quốc gia đó xem cái video này thì nó sẽ bị ngắt âm thanh nhá Trung Quốc có này bờ biển Nga này đó cộng hòa congo trung phi này đó triều tiên này iran này đó mọi người thấy đó nhưng mà nếu như ở trong danh sách này mà có việt nam thì tức là cái video của bạn những người ở việt nam xem cũng bị ngắt âm thanh luôn nhé nó không có âm thanh nó chỉ có hình ảnh không thôi đó cho nên mọi người cũng không có lo lắng quá về cái vấn đề bản quyền ở Facebook nhé họ không đánh gậy bản quyền khóa tài khoản hay là gì đó như cho bên uh, uh, YouTube ha rồi thì video của mình chia sẻ chỉ có vậy thôi về cái vấn đề bản quyền âm thanh ở Facebook thì nó như thế nào nó có đáng lo ngại hay không thì mọi người cũng đã biết rồi đó à, họ nói là họ chỉ ngắt âm thanh của bạn ở một số quốc gia và vùng lãnh thổ nào đó trên thế giới thôi chứ không có áp dụng biện pháp để nặng nề hơn cả thì cảm ơn tất cả mọi người đã xem video nếu thấy hay và ý nghĩa thì nhớ like và share và ủng hộ mình bình luận ủng hộ mình nhé à, cảm ơn mọi người rất nhiều